Hello, xin chào tất anh chị em có mặt trong cái buổi tối ngày hôm nay. Ở ờ, trong buổi tối hôm nay Dung sẽ chia sẻ với anh chị em và các bạn đó là chứng khoán có phải là môn cờ bạc hay không ạ? À? Vậy theo anh chị em là chứng khoán có phải là một môn cờ bạc hay không thì trong cái chương trình hôm nay Dũng sẽ chia sẻ cho chúng ta cách để chúng ta nhìn nhận có phải đây là môn cờ bạc hay không. À, trong đầu tư chứng khoán chúng ta thấy rằng là phần lớn đa phần khi mà gặp những cái người cao tuổi thì nếu là họ nếu ai đó chơi chứng khoán thì chúng ta nghĩ rằng đó là họ chơi cờ bạc à, Dũng cũng gặp một à, anh bạn anh bạn này thì anh là giáo viên anh cả nhà khi mà anh là giáo viên thì cái việc mà anh chơi chứng khoán anh bị lỗ một tỷ đồng và cả toàn bộ gia đình vợ nhà anh coi đó là con bạc và anh bị uh, xa lánh vậy bao nhiêu chị em đã bị xa lánh vì chơi chứng khoán có thể comment cho số 1 đúng không ạ tức là khi mà chúng ta bị chơi chứng khoán hay chúng ta đầu tư chứng khoán thì chúng ta bị xa lánh bởi vì uh, mọi người nghĩ là chúng ta là những con bạc thì hãy comment cho số 1 ok ạ bởi vì họ, họ nghĩ là nếu chúng ta đầu tư hay là chơi chứng khoán thì uh, nó rất là rủi ro và những người này thường là những con bạc và họ không thích chơi những nhà đầu tư chứng khoán và Dũng đã gặp rất nhiều anh chị em đặc biệt là những anh chị em ngân hàng một số anh chị em ngân hàng thì thường là giấu giấu quá trình đầu tư của mình ạ tức là khi mà chúng ta gì ạ không muốn cho ai biết là chúng ta đang đầu tư chứng khoán hay chúng ta đang chơi chứng khoán mà trong muốn giấu đi ạ bởi vì chúng ta có một cái gì ạ có một cái gì ạ tức là cái cái chúng ta là cảm giác là ngại ngùng đúng không ạ ngại ngùng khi mà chia sẻ chúng ta là nhà đầu tư chứng khoán và câu chuyện này có đã xảy ra rất nhiều anh chị em và thậm chí là anh chị em này không bao giờ dám nói là mình đang đầu tư chứng khoán rất nhiều anh chị em mà không dám nói mình trong chứng khoán vậy đầu tư chứng khoán nó phải là cờ bạc hay không ạ đúng không nó phải là cờ bạc hay không thì bây giờ chúng ta sẽ cần phải hiểu rõ rằng tại sao chúng ta lại nói là cờ bạc anh chị em biết rằng là phần lớn anh chị em chơi một cái môn gì đó có thể bài tú lơ khơ hoặc một số trò chơi đỏ đen thì việc đầu tiên là chúng ta chơi là giải trí đúng không ạ mọi thứ đầu tiên chúng ta chơi giải trí chúng ta mong muốn là có một khoản lợi nhuận có một khoản thu nhập nào đó nhưng tuy nhiên dần dần khi mà bắt đầu khi mà chúng đi sâu vào thì chúng ta bị cay cú và khi mà cay cú đúng không ạ cay cú tham lam sợ hãi lo lắng và dần dần chúng ta sẽ gì ạ dẫn đến gọi là tất tay khi mà tất tay chúng ta bị thua lỗ hết chúng ta đi vay lãi đúng không ạ đầu tiên thì vay lãi những người bạn bè xung quanh khi mà chúng ta vay lãi bè xung quanh chúng ta gọi là đầu tiên họ tin chúng ta họ cho vay nhưng dần dần chúng ta không có trả nợ thì chúng ta trở thành những người gì ạ rất là đáng thương bởi vì đi vay và người ta thấy là ai ai người ta cũng nhìn thấy con mắt của chúng ta rất là khác đấy là những cái con bạc bình thường chúng ta thấy thì thực tế trong đầu tư chứng khoán cũng có tình trạng như này và anh chị em đã thấy trong đầu tư chứng khoán chúng ta cũng có tình trạng như này ạ tức là anh chị em đầu tư chứng khoán có thể vay tiền từ bố mẹ từ bạn bè từ những người thân chúng ta sau đó không trả được và chúng ta trở thành những con bạc thì nếu có thể thì comment cho Dũng được không ạ nếu có thể được thì comment cho Dũng là chúng ta đã từng là những con bạc đúng không chúng ta từng là những con bạc nếu có thì comment chả sao ạ à? nếu chúng ta đang có bởi vì khi mà chúng ta vay ai đó mà chúng ta không trả được nợ hoặc là chúng ta lại tiếp tục rủ dụng margin tất tay chơi một chuyến cho nó hết luôn ạ à. chơi à lần này chúng ta phải đánh là chơi một lần thôi để gỡ hết cho xong vậy nếu chúng ta đã từng như vậy và đã đang như vậy thì comment số 4 ạ đúng không anh chị em đã từng như vậy thì hãy comment số 4 tức là chúng ta chơi những con bạc như con thiêu thân sử dụng margin ạ à. càng lỗ thì cái càng sử dụng margin để mong một ngày nào đó gì ạ à, chúng ta gì ạ à, sẽ có ai đó trợ giúp và cổ phiếu chúng ta hồi nhưng thực tế khi cổ phiếu đó nó hồi á nó tăng mạnh á thì chúng ta gì ạ à, nó hồi nó tăng mạnh thì chúng ta lại không bán ra mà chúng ta lại tiếp tục mong nó tăng tiếp và con bạc này lại tiếp tục xuất hiện vậy đầu tư chứng khoán nó có thể là những con bạc những con bạc khát máu nhưng nó cũng là một cái trò chơi gì ạ à? chiến lược trò chơi kinh doanh tuyệt vời và những trò chơi đầu tư dành cho những con người ưu tú nhất những con người được kính trọng nhất những con người được trân trọng nhất những con người được dạ, vinh danh nhất và anh chị em thấy là nếu chúng ta đầu tư chứng khoán một gì ạ à, một cách gì ạ à, có trí tuệ thì chúng ta là những người được tôn trọng nhất được vinh danh nhiều nhất và được gì ạ à, được xã hội nể kính trọng yêu quý thì có thể comment cho Dũng số 3 đúng không ạ tức là nếu chúng ta thấy ạ nếu chúng ta đầu tư hay là chúng ta gọi là đầu cơ đi ạ nói một cách khác đơn giản là đầu cơ chứng khoán chúng ta thành công đúng không chúng ta thành công chúng ta gì ạ giúp đỡ nhiều người khác thành công và đặc biệt là chúng ta lại tự do tài chính tự do tài chính làm những cái điều mà chúng ta yêu thích tại vì trong đầu tư chứng khoán nó đáp ứng được bốn cái nhu cầu nhiều hơn ạ anh chị em sẽ thấy là đầu tiên anh chị em thấy là chúng ta có được cái nhu cầu kiếm tiền và anh chị em đã kiếm tiền và tự do tài chính từ đầu tư chứng khoán thì hãy comment cho số 8 ạ tức chúng ta đã tự do tài chính và chúng ta kiếm được tiền và cảm giác là rất là hoan hỉ trong đầu tư chứng khoán này hãy comment số 8 đó comment số 8 ạ à, nếu chúng ta có cái nhu cầu kiếm được tiền và chúng ta lại kiếm được tiền và tự do tài chính không phải suy nghĩ gì về đầu tư chứng khoán nữa thì comment số 8 Dũng có một cái chị học viên ạ à, chị đang làm ở nhà nước ạ à, không phải làm nhà nước một cái công ty nước ngoài lương cũng hơn 20 triệu một tháng nhưng chị có cái gì ạ à? mâu thuẫn à, mâu thuẫn với à, một cái đồng nghiệp ở trong công ty và cái mâu thuẫn đấy là càng ngày càng lớn và bản thân chị đã làm trong công ty đó hơn 20 năm lương cũng hơn 20 triệu thậm chí là có thể 30 triệu ở đó và chị rất là tiếc nhưng Dũng bảo là nếu bây giờ cứ mâu thuẫn và kéo dài như vậy thì điều gì sẽ diễn ra và Dũng đã hướng dẫn hướng dẫn cho chị ấy, trong vòng mấy tháng ấy, thì Dũng bảo rằng là nếu bây giờ chị có thể có thu nhập khoảng độ 300 triệu chị cất đi và chị để coi như là có lương một năm thì có được hay không chị bảo là được và trong thời gian vừa rồi Dũng đã giúp chị đạt được những điều như vậy trong thời gian ngắn đấy ạ vậy bao nhiêu anh chị em đã thấy là nếu chúng ta trong thời gian vừa rồi á cái mà chúng thu nhập trong đầu tư chứng khoán của chúng ta chúng ta sẽ còn lớn hơn rất nhiều lần so với số lương mà chúng ta có được trong đầu tư Dũng có một người bạn bạn nói rằng là mỗi một tháng bạn thu nhập được 50 triệu đồng một tháng thì con số đó là con số rất là cao đúng không có số là rất là cao so với rất nhiều người nhưng con số đó rất là thấp so với những cộng đồng mà Dũng được biết đặc biệt là cộng đồng của DVD đấy, cộng đồng những người ưu tú của DVD thì để con số rất là thấp 50 triệu đồng là con số cực kỳ thấp nhưng phần lớn mọi người sẽ thấy là 50 triệu đồng là mơ ước của rất nhiều gia đình rất nhiều người và chúng ta biết rằng là việc ở đây đó là gì ạ nhu cầu chúng ta nói là đầu tư chứng khoán cái nhu cầu đầu tiên là nhu cầu tự do tài chính nhu cầu tự do tài chính là nhu cầu quan trọng nhất tự do là gì ạ như Dũng vừa nói là chỉ có khoảng 300 triệu cất đi và năm nay không phải suy nghĩ về con cái ăn ăn học đó không phải suy nghĩ gì cả đúng không không phải lo lắng không phải suy nghĩ gì cả bởi vì số tiền nó đã được cất giữ vậy bao nhiêu anh chị em đã đồng ý là tới đây sẽ cất giữ một số tiền à, cất giữ số tiền chốt lợi nhuận cất giữ số tiền để chúng ta tự do tài chính ít nhất là từ bây đến cuối năm không phải suy nghĩ gì về tiền bạc không phải suy nghĩ để mang số tiền đó để đi tiêu không phải suy nghĩ dùng số tiền đó để cho bố mẹ cho con cái ăn học và không phải suy nghĩ về số tiền đó để làm điều khác và hãy dùng số tiền đó cất đi cất một khoản nó đi giống như khoản tiền lương chúng ta đấy là một trong cái là lý do Dũng muốn nói đó là nhu cầu đầu tiên đó là nhu cầu về kiếm tiền vậy nếu chúng ta đáp ứng được cái nhu cầu kiếm tiền chúng ta cất đi và chúng ta gì ạ để làm sao không bị áp lực bởi vì chúng ta biết là cờ bạc á, phải nói lại một cái góc độ nhìn cờ bạc cờ bạc là phần lớn những người về gì ạ đầu tư cờ bạc kể cả đầu tư tài chính kể cả những cái con bạc đánh bài thì phần lớn chúng ta đều làm cho là gia đình mâu thuẫn bỏ nhau đúng không mâu thuẫn bỏ nhau cãi cọ tóm lại th thậm chí là có những cái xung đột rất là lớn có phải không ạ bởi vì những cái con bạc như vậy nếu bình thường là nếu chúng ta đánh bạc cờ bạc như vậy nó không xuất hiện những tệ nạn xã hội nó không xuất hiện mâu thuẫn gia đình nếu cũng không xuất hiện những cái gì ạ à, đều những điều chó trêu chớ trêu như vậy thì liệu chúng ta liệu chúng ta có chơi bạc hay không liệu nhà nước có, có nghiêm cấm hay không chắc chắn là không nghiêm cấm đúng không và nhà nước sẽ không nghiêm cấm với những ai đó họ kiếm được rất nhiều tiền và họ coi cái môn bạc đó là trò chơi giải trí vậy ở đâu ở đây chúng ta thấy rằng là ở đầu trong đầu tư chứng khoán nếu chúng ta có rất nhiều tiền rồi tiền rất nhiều rồi và chúng ta không quan tâm đến là tự do tài chính bởi vì chúng ta đã có hàng nghìn hàng nhiều nghìn tỷ rồi thì đầu tư chứng khoán chỉ là vui thôi ạ thì chúng ta câu chuyện nó là câu chuyện khác vậy trong đầu tư chứng khoán hãy là coi đó là một gì ạ một trò chơi hay là một gì ạ hệ thống kinh doanh chúng ta nhớ là một cái hệ thống kinh doanh mà chúng ta cần phải xây dựng và dành thời gian cho nó tại vì nếu chúng ta không dành thời gian cho kinh doanh thì anh chị em sẽ thấy là chúng ta sẽ không bao giờ có tiền đâu ạ à. bởi vì nó là một trong những chiến lược rất là quan trọng nó là một nghề nó là gì ạ nó là một trong những doanh nghiệp để chúng ta kiếm tiền bởi vì chúng ta đầu tư bất cứ doanh nghiệp nào đầu tư bất cứ cổ phiếu nào tốt nhất trên thị trường chúng ta có gì ạ cơ hội để sở hữu những cổ phiếu tốt nhất trên thị trường mà chúng ta không sở hữu được thì đó là gì ạ chúng ta chơi bạc đúng không đó là đầu tiên chúng ta gọi là nhu cầu về kiếm tiền vậy rất nhiều anh chị em đã có gì ạ à, tự do về tài chính nhưng có rất nhiều anh chị em là đã thành những con bạc vậy ai đã trở thành con bạc chúng ta nó mạnh dạn đấy ạ à. mạnh dạn đi không sao cả tại vì dũng cũng đã từng là con bạc bởi vì dũng đầu tư gì ạ à. dũng mong muốn là trở thành thiên tài chứng khoán thật nhanh mong muốn là giàu có thật nhanh và cũng mong mong muốn là gì ạ à, nhận được ủy thác rất là lớn đấy là những con bạc thì nếu anh chị em đã có tư duy như vậy hoặc đang có tư duy như vậy hãy comment từ số 4 đi ạ hãy comment số 4 bởi vì chúng ta cần phải nhận diện ra chúng ta đang ở số mới ạ số 3 hay số 4 đúng không thì nếu chúng ta ai đã từng là đang con bạc của chúng ta đang gì ạ cũng đã từng là con bạc thì hãy comment ạ comment đúng không ok ạ comment cái không sao cả tại vì chúng ta phải nhận ra tại vì cái này không có gì gọi là chúng ta gọi là xấu hổ cả bởi vì chúng ta nhận ra vấn đề của chúng ta thì chúng ta sửa được nó sửa được thì chúng ta mới thành công chúng ta mới là nhà đầu tư gì ạ nhà đầu tư tự do tài chính còn không sửa được thì anh chị em sẽ không bao giờ là tự do tài chính có một cái điều này này cũng biết rằng là nếu chúng ta có thể tham gia Dũng không biết là anh chị em tham gia vào bao nhiêu lúc, nhưng nếu chúng ta tham gia vào group và chúng ta được hô hào được gì ạ phím hàng anh chị em hôm nay mua cho Dũng cổ phiếu VSC đấy ạ VCS đấy ạ mua đi ạ mua đi ạ con cổ phiếu này target rất là cao nó tuyệt vời lắm ạ và sau khi mua nếu nó lãi lần trước tôi bảo anh chị em là mua cổ phiếu này lãi đúng không ạ lãi đúng không ạ sau đó thì nó lãi thật nhưng nếu có một dạng của hôm nay là mua cổ phiếu gì ạ BMC chị ạ sau đó nó bị lỗ chúng quên luôn ạ và chúng ta cứ tiếp tục chơi những trò chơi gì à, bịt mắt bắt dê thì điều gì sẽ diễn ra nên anh chị em biết rằng là cái việc mà chúng ta gì ạ thiếu một cái phần đó là nhu cầu thứ hai đó là nhu cầu phát triển trong đầu tư chứng khoán nó sẽ giúp chúng ta ở nhu cầu phát triển bởi vì là chúng ta biết rằng là lượng đổi thì chất sẽ đổi đúng không chúng ta lượng đổi thì chất sẽ đổi chúng ta tầm ở đâu thì tiền ở đó chúng ta có tầm ở đâu thì tiền ở đó nên anh chị em nghĩ là chúng ta gì ạ chả học cái gì chả biết cái gì mà kiếm được tiền may mắn nó đến với chúng ta một cách gì ạ có thể là ngẫu nhiên đúng không may mắn á, có thể chúng ta sẽ thấy có những cái đợt may mắn nhưng tuy nhiên may mắn nó sẽ không bao giờ đến dài đúng không may mắn không bao giờ đến dài nó chỉ đến trong một thời gian ngắn thôi ạ nên là chị em nhớ cái điều đó nên ở đây chúng ta là cái nhu cầu thứ hai là nhu cầu phát triển chúng biết là tất cả hiện tại hôm nay chúng ta có khoảng độ 400 500 anh chị em ở đây à, con số 5 chị anh chị em ở đây có thể chúng ta sẽ thấy là sẽ là những anh chị em đang mong muốn là có nhu cầu phát triển nhu cầu để chúng ta gì ạ kiếm được nhiều tiền hơn nhu cầu để chúng ta gì ạ mua được cổ phiếu tốt hơn nhu cầu để chúng ta bán được những cổ phiếu tốt nhất nhu cầu để chúng ta gì ạ tìm ra thời điểm nào thị trường đạt đỉnh và tất cả nhu cầu đó là gọi là nhu cầu phát triển và Dũng đang đào tạo phần lớn anh chị em đang thấy rằng Dũng đang đào tạo chứ không phải Dũng đang phím hàng một vài cổ phiếu hoặc là một vài các dòng hoặc là một vài các đặc điểm của các cổ phiếu thì Dũng gì ạ à, sẽ xin phép anh chị em sẽ nói vào ngày mai tại vì thực tế trong đợt này á, Dũng muốn là hỗ trợ chúng ta cách để chúng ta nhìn nhận khi mà thị trường đặt đỉnh nó có những điều gì cách để chúng ta nhìn nhận những con bạc với những con người đầu tư gọi là chuyên nghiệp nó khác nhau điều gì cách để chúng ta gì ạ giúp cho chúng ta gì ạ? có thể kiếm được nhiều tiền và đặc biệt là chúng ta có thể tự do tài chính như thế nào vậy đầu tiên chúng ta sẽ là trong đầu tư chứng khoán nó sẽ giúp cho chúng ta là nhu cầu thứ hai là nhu cầu gì ạ nhu cầu phát triển và trong nhu cầu phát triển này anh chị em có thể học đào tạo được đầu tiên anh chị em có thể đọc những cuốn sách và Dũng thấy rằng là chúng ta nên đọc và phải đọc đó là những cuốn sách của Mac Mini không đọc những sách Mac Mini chúng ta không hiểu được tại sao người ta lại kiếm được hàng nghìn phần trăm trong một năm một cách đơn giản dễ dàng chúng ta đọc những cuốn sách của William O'Neill mà không đọc sách William O'Neill thì bạn cũng không thể kiếm được mức lợi nhuận hàng trăm phần trăm lợi nhuận và bạn nên đọc cuốn sách là chiến lược đầu tư tăng trưởng của những cái thiên tài bốn thiên tài mà anh chị em có thể biết được cuốn sách đó Dũng cũng không nhớ cái tiêu đề nào nhưng nó là những gì à, chiến lược của những nhà đầu tư tăng trưởng nó dạng dạng như vậy và các bạn cũng có thể không biết được nếu các bạn không học về Week of VSA bởi vì trong phân tích VSA thì tất cả các thiên tài đầu tư chứng khoán bạn nhá cả các thiên tài đầu tư chứng khoán đều sử dụng VSA cho việc phân tích kỹ thuật của mình trong đó có ai ạ à? có những Lee Moore gì ạ à? có William O'Neill có Quick Op tất cả cái câu chuyện đó là VSA là giá khối lượng và giá đóng cửa viết tắt của ba từ đó và đặc biệt là chúng ta thấy là những nhà đầu tư xuất sắc nhất họ đều sử dụng chiến lược đó ok và chúng ta sẽ tiếp tục đến một cái câu chuyện tiếp theo đó là nhu cầu gì ạ khi mà chúng ta có nhu cầu kiếm tiền nhu cầu phát triển là chúng ta có nhiều tiền hơn đúng không có nhiều tiền à, có nhiều kiến thức hơn để chúng ta kiếm được nhiều tiền hơn thì chúng ta sẽ có một nhu cầu rất được vinh danh anh chị em sẽ biết rằng là Dũng thường là nếu Dũng chia sẻ này anh chị em gì ạ anh chị em comment anh chị em like anh chị em gì ạ khen ngợi anh chị em gì ạ biết ơn anh chị em có thành tích thì Dũng có phải là được cái nhu cầu vinh danh không ạ hello anh chị em có thể thấy được cái quá trình là Dũng đang được vinh danh đúng không ạ nếu Dũng mà giúp cho anh chị em là thành công nữa kiếm được nhiều lợi nhuận nữa thì cái vinh danh nó rất là cao và khi mà Dũng được vinh danh đúng không được vinh danh được giúp chúng ta thành công kiếm được tiền thì anh chị em có tham gia những cái lớp học của Dũng đào tạo hay không và anh chị em là sẵn sàng tham gia những cái lớp đào tạo của Dũng nếu anh chị em kiếm tiền được cái kênh youtube của Dũng thì comment cho Dũng số 8 ạ à. comment số 8 và thực tế là bao nhiêu chị em đã thấy là kiếm được tiền từ gì ạ à, kênh youtube của Dũng thì mới thì ạ à, học thì comment số 10 tức là chúng ta kiếm được rất nhiều tiền từ là kênh youtube của Dũng thì chúng ta mới đi học ạ à. đúng không không phải là anh chị em gì ạ à, dại dột mà đi nghe những cái chia sẻ của Dũng này bởi vì nếu chúng ta gì ạ à, theo dõi kênh youtube này nó cũng chẳng giúp được chúng ta điều gì cả nếu chúng ta không có lợi nhuận thậm chí là chúng ta sẽ tẩy chay thậm chí là chúng ta sẽ gì ạ à? là ăn phen đúng không đúng không thì rõ ràng anh chị em thường biết rằng là số lượng lớn anh chị em này một là anh chị em kiếm được khá nhiều tiền rồi trong những kênh của Dũng à, anh chị em mới tham gia hoặc là anh chị em đã được ai đó đã kiếm được rất nhiều tiền khi mà tham gia những chương trình của Dũng thì anh chị em mới học đơn giản đấy thôi ạ đúng không thế đấy là gì ạ chúng ta gọi là nhu cầu được vinh danh nên Dũng gì ạ giúp cho chúng ta thành công thì Dũng gì ạ anh chị em sẽ gì ạ giúp anh chị em thành công thì anh chị em gì ạ sẽ vinh danh Dũng khen ngợi Dũng đúng không và đặc biệt là anh chị em sẽ tham gia những trình của Dũng còn nếu không giúp được chúng thành thành công thì không bao giờ có điều đó đâu ạ nên những điều này nhưng ở đây chúng ta thế này vì cái chương trình này luôn luôn được đo lường nếu anh xem theo dõi một cái kênh nào đó mà chỉ cần gì ạ à, không đo lường à câu chuyện này nếu chúng ta xem một cái kênh nào đó mà không đo lường mà nghe người ta nói mà thấy cảm xúc sướng vui mà chúng ta tham gia vào thì chúng ta gọi là cái gì ạ à? à đấy tức là bây giờ chúng ta theo dõi một cái kênh nào đó chúng ta không đo lường được kết quả chúng ta thấy nó vui chúng ta làm theo chúng ta thấy là họ gì ạ nói hay chúng ta làm theo thì chúng ta gọi là gì ạ chúng ta biết chúng ta là gì không ạ chúng ta chính là những con bạc đấy ạ đúng không anh chị em sẽ là những con bạc nếu nghe một ai đó phím một cổ phiếu nào đó mua đi mua đi có thể tốt lắm ta target nọ ghét kia thì anh chị em ai anh chị em đã từng là như vậy hoặc đang là như vậy đấy cũng là con bạc nhận diện ra phát nào chúng ta hãy nhận diện luôn đi ạ nếu có nhận diện luôn nhận diện số 4 đi ạ tiếp tục những con bạc lại nhận diện ra số 4 nên chúng ta theo dõi một ai đó thấy người ta mở mua cho nó mua bảo bán cho nó bán và chúng ta thấy là chúng ta chả hiểu bản chất nó là gì chúng ta chả hiểu nó là tốt nó xấu chúng ta chẳng hiểu nó là gì chỉ họ hô để chúng ta mua họ bán là chúng ta bán và đây là thực ra họ chỉ hô mua thôi à, họ bán thì vô ít hơn và những con bạc này xuất hiện rất là nhiều đúng không rất là nhiều anh chị em ạ đấy chúng ta sẽ nhận diện ra con bạc thực ra nó là con bạc và không con bạc nó ở chỗ đó đấy ạ bởi vì chúng ta gì ạ thay vì chúng ta tìm cho mình chiến lược đầu tư anh chị em sẽ học những cái chương trình mà Dũng hàng ngày Dũng chia sẻ những kiến thức rất là kỹ để anh chị em thấy được à, buổi ngày mai Dũng sẽ gì ạ? phân tích kỹ hơn về thị trường đấy, khung thời gian tại vì trong cái chương trình mà mới hôm nay đấy, à, Dũng muốn là gì ạ làm những kênh thường xuyên để giúp chúng ta à, nhưng điều kiện nó không cho phép nên à, Dũng có thể hoãn lại vào những cái buổi bắt đầu từ ngày mai hoặc tuần sau khi à, cái thời gian cho phép thì Dũng sẽ để update thường xuyên những cái diễn biến của thị trường update thường xuyên những cái gì ạ những cái kiến thức để chúng ta có thể học được thì đây chúng ta gọi là nhu cầu được học và nhu cầu được vinh danh ngoài ra chúng ta còn nhu nếu anh chị em muốn được vinh danh thì anh chị em phải làm gì ạ anh chị em cần phải dạy cho ai đó anh chị em phải dạy tại vì khi anh chị em dạy cho một ai đó thành công thì anh chị em sẽ thành công đơn giản nữa, nếu anh chị em dạy cho ai đó một thành công bây giờ một số anh chị em hỏi rằng là Dũng là ông kiếm được bao nhiêu tiền ông có bao nhiêu tỷ ông đã thành công chưa câu hỏi đấy là rất là ngược câu hỏi đó là câu hỏi rất là vớ vẩn anh chị em ạ các bạn không ạ nếu Dũng đã giúp cho anh chị em thành công giúp cho chúng ta mua những cổ phiếu tuyệt vời nhất lại giúp chúng ta bán những cái cổ phiếu ở tới đỉnh và giúp chúng ta tối ưu hóa lợi nhuận cao nhất thì điều đó anh chị em có thể nghĩ rằng là Dũng có thành công hay không đơn giản đấy ạ anh nghĩ chị em nghĩ có thành công hay không nên có những câu chuyện mà chúng ta ở ngoài đời rất là có những cái câu chuyện rất là nghịch lý ấy. đúng không Dũng không biết hôm trước Dũng vẫn đã nói một diễn viên hài khi họ phát động một cái phong trào đó là từ thiện nhưng đã có bao nhiêu người chỉ trích đã có bao nhiêu người gì ạ có những cái câu nói rất là tổn thương họ nhưng trừ hỏi đặt ra một câu hỏi là những người đó đã làm từ thiện chưa thế là chúng ta sẽ ra ngay à những người chỉ trích đó những người mà mà gì ạ à, có những lời nói gì ạ à, rất là cay nghiệt như vậy thì họ đã làm từ thiện chưa thế đó là chúng ta biết ngay đúng không tất cả cái điều đó chúng ta sẽ phải tự đánh giá và chính bản thân mình đừng đánh giá bất cứ ai hãy đánh giá mình trước trước khi đánh giá người khác đấy là những cái gì mà anh chị em cần phải hiểu đơn giản thôi tại vì thực tế khi anh chị em đánh giá người khác á, anh chị em biết là chúng ta đang đánh giá ai không ạ anh chị em đánh giá người khác chính là chúng ta đang đánh giá chính mình nhà mình có hiểu điều đó không ạ khi mà chúng ta gì ạ à? khi mà chúng ta anh chị em nhớ câu chuyện này anh chị em biết ở đây là cái cái gì ạ à? nếu nhìn ở đây anh chị em biết là cái điện thoại gì không ạ có thể anh chị em sẽ biết đây là cái điện thoại nhưng anh chị em sẽ không biết đây là một cái điện thoại gì đúng không nhưng bây giờ lần đầu tiên anh chị em nhìn thấy điện thoại anh chị em thấy rằng là anh chị em cũng không biết nó là điện thoại đúng không anh chị em sẽ không biết đó là điện thoại đâu ạ à. nhưng khi mà Dũng chia chia sẻ cái đây là cái điện thoại và Dũng nói ở đây là điện thoại anh chị em ấy thì lần sau anh chị em sẽ biết đây là cái điện thoại đúng không lần sau chúng ta sẽ biết đây là điện thoại vậy nếu chúng ta nhìn thấy người khác có cái gì thì chúng ta đang có điều đó bản thân chúng ta đang là ở điều đó đấy nên nếu chúng ta còn tiếp tục chỉ trích tiếp tục nói người khác thực ra chúng ta gì ạ đang ở thậm chí là tồi tệ hơn so với họ đấy ạ à. bao nhiêu anh chị em đã nhìn thấy điều này có thể comment cho Dũng số gì ạ à. số 1 đúng không ạ nếu anh chị em nhìn thấy điều này thế rồi comment cho số 1 ạ à. khi mà Dũng nói cả những vấn đề trên thị trường mà Dũng đang nói thì khi mà Dũng đã biết cái điều đó thì chứng tỏ là Dũng đã trải qua ở trạng thái đó rồi Dũng mới biết được đúng không anh chị em nếu gì ạ à, chúng ta gọi là một câu chuyện đơn ờ, đùa đấy ạ à. nếu chúng ta không ăn cắp ăn trộm hoặc là nghe ăn cắp ăn trộm như thế nào thì chúng ta không thể biết thằng ăn cắp ăn trộm nó sẽ lấy hàng như nào trừ khi chúng ta được nghe chúng ta được tường thuật chúng ta được ai nói còn không chúng ta không biết được cả nên khi mà chúng ta đánh giá người khác bằng những cái từ tiêu cực như vậy thì những người thân của chúng ta những người xung quanh của chúng ta gia đình chúng ta là những người là nạn nhân lớn nhất có phải không ạ bởi vì đó chính là tâm của chúng ta nghe vẻ nó rất cao thượng nhưng đó chính là con người chúng ta đã như vậy đấy ạ à. nên để comment trên gì ạ à? comment trên youtube chỉ cần comment thôi đã biết chúng ta đang ở trạng thái nào phần lớn các nhà đầu tư thất bại họ sẽ gì ạ à? họ sẽ chửi bới họ sẽ nói trách cho gì ạ à? số phận cho trách cho thị trường trách cho tất cả mọi thứ khi họ chưa thành công nhưng nếu chúng ta gì ạ à? vẫn tiếp tục trách móc như vậy thì đó chính là những con bạc đúng không đấy là những con bạc anh chị em có thể ở thể đến điều ạ Dũng nói ra điều này Dũng biết rằng là sẽ nhiều anh chị em sẽ không vui nhưng thực tế Dũng đã ở trong trạng thái này rồi trạng thái này rồi nên Dũng biết điều này nên Dũng đọc chúng ta rất là đơn giản đúng không tại vì Dũng nhận ra điều này và Dũng đã đọc ra điều này ngay đúng không đúng rồi khẩu mà khẩu mà tán á, khi mà khẩu tán thì thần khí tán cái khẩu mà chúng ta đã nói ra thì à, khí nó mất rồi ạ à. khi mà chúng ta lên diễn đàn bây giờ câu hỏi anh chị em nhá bây thử thử xem là chúng ta sẽ nói một cái câu khẩu tán là thần khí tán phân tích một cái câu này cho nó đơn giản ạ nếu Dũng mà lên diễn đàn Dũng hô hào Dũng nói nhỉ nếu lúc này thì thị trường đang rất là tốt Dũng nói là anh chị em mua đi mọi cái tôi đã nói anh chị em là lần trước đã thành công lắm rồi bây lần này anh chị em sẽ vào những cổ phiếu này đi tuyệt vời lắm và tôi sẽ hướng dẫn cho anh chị em sẽ mua cổ phiếu này mua cổ phiếu nọ rất là tuyệt vời thì điều gì sẽ diễn ra tức là khi mà Dũng tập trung vào gì ạ để tạo ra một cái gì ạ cái gì mà anh chị em tập trung vào Dũng theo cách mang tính chất là có tư lợi cho Dũng thì anh chị em sẽ thấy điều gì sẽ diễn ra có thể sau một thời gian khi anh chị em mua vào thì lúc mà anh chị em bị thua lỗ Dũng tin chắc là bị thua lỗ thì anh chị em sẽ thấy là cái việc mà có những comment đúng không có những khẩu khí rất là khủng khiếp nhưng nếu anh chị em biết là nếu anh chị em đã theo Dũng ở cái đoạn đầu của một chu kỳ khi mà phần lớn mọi người không dám đầu tư hoặc là đầu tư rất ít và khi mà anh chị em có lợi nhuận và đến thời điểm này Dũng bảo anh chị em giảm bớt cái tỷ trọng margin đi thì việc mà cổ phiếu vẫn còn lên việc mà chúng ta thấy là cổ phiếu vẫn còn tăng thì chúng ta có gì ạ có oán hận hay không hay là chúng ta vẫn thấy là rõ ràng chúng ta kiếm được lợi nhuận rồi chúng ta vậy ạ à? chúng ta thì à, vẫn tiếp tục tin tưởng để theo dõi Dũng tin chắc là đa phần những người như vậy họ sẽ tin Dũng còn phần lớn nếu chúng ta không tin những người mà không tin thì phần lớn sớm muộn cũng đã phá sản bởi vì thay vì chúng ta gì ạ không những là bảo toàn vốn thì chúng ta lại tiếp tục giống như con bạc đúng không lúc nói con bạc như thế anh chị em đã có thể liên hệ như thế là những con bạc chúng ta đã thấy từng phần của con bạc chưa ạ mỗi một câu chuyện như vậy mỗi nhu cầu như vậy chúng ta sẽ đến những con bạc nên chúng ta thấy là thời điểm này mọi người đang có nhu cầu gì rất cao đố anh chị em biết rằng thời điểm này đang có nhu cầu gì rất cao ạ thời điểm này phần lớn mọi người đang gì ạ thể hiện nhu cầu vinh danh rất là cao vinh danh để cho ai đó đúng không vinh danh để cho ai đó biết thuộc nhóm của mình để gì ạ để mua những cổ phiếu tốt để tại vì lúc này mua là thắng mà nên bắt đầu họ cần phải gì ạ cần phải đăng báo họ phải nói tất cả các tờ báo nếu bây giờ họ không nói về thị trường tốt thì họ gì ạ họ bị quá muộn đúng không nên tất cả bài báo bắt đầu đến bây giờ họ phải nói tốt bởi vì họ đi phỏng vấn họ đi hỏi thì rõ ràng ai nói là tốt nên cái câu chuyện này họ đều là thấy rằng là họ phải nói như vậy họ không bao giờ nói ngược lại được bởi vì họ nói theo xu hướng đám đông đúng không các chuyên gia họ cũng nói như vậy chỉ có một số ít chuyên gia họ nói ngược thôi ạ à. số ít thôi ạ à. anh em nhá số ít mọi người nên cái gì ạ à? cái danh vọng họ sẽ bắt đầu chúng ta lại tiếp tục là thấy nhiều group bắt đầu khoe lợi nhuận rất là cao với việc mà Dũng đưa ra chúng ta là bao nhiêu anh chị em có lợi nhuận bao nhiêu phần trăm nhưng với quan trọng là Dũng không bảo anh chị em là đầu tư tăng tiếp Dũng biết rằng thời gian tới sẽ có những cổ phiếu tăng rất mạnh thời gian tới sẽ có những dòng nào sẽ tăng và những điều này Dũng sẽ giúp cho chúng ta hiểu rõ vào những video sau nhưng tuy nhiên thì anh chị em sẽ là phần lớn những video gần đây Dũng dậy chúng ta thiên về nhiều kiến thức và kỹ năng nhiều hơn đúng không đúng không thiên về những kỹ kiến thức kỹ năng để chúng ta nhận diện ra vấn đề chúng ta nhiều hơn thay vì Dũng gì ạ à, lại hô hào chúng ta căng cứng mơ zin vào đấy là cách mà Dũng không bao giờ là đúng không đấy là nhu cầu vinh danh và nhu cầu số 4 là nhu cầu kết nối nếu anh chị em thấy rằng bây giờ chúng ta vào một nhóm nào toàn những người thành công chúng ta sướng không ạ vui không ạ bao nhiêu anh anh chị em thấy rằng là nếu chúng ta đang ở cộng đồng DVD chúng ta thấy là hạnh phúc ạ nếu anh chị em thấy hạnh phúc thì comment số 3 cho con Dũng ạ nếu không hạnh phúc thì comment số 4 đơn giản thôi ạ hãy làm như là thật tâm Dũng không bao giờ trách móc anh chị em nếu anh chị em thấy không vui không thấy thích comment số 4 số 4 ạ còn nếu anh chị em thấy hạnh phúc comment số 3 đơn giản như vậy ạ để chúng ta xem là cái cộng đồng này thực sự nó có hạnh phúc hay không thì trong đầu tư chứng khoán á anh chỉ rửa đơn giản là nếu trong một buổi tối mà Dũng không chia sẻ không nói một câu chuyện gì đó dù là những câu chuyện phiếm thôi ạ câu chuyện kiểu dạng như hôm nay Dũng nó đang nói với chúng ta mang tính chất là để thảo luận đấy ạ là đầu tư chứng khoán nó có phải là cờ bạc hay không đúng không hay là nó cứ nói gì ạ nó là cờ bạc khi nào nó không cờ bạc khi nào nên em thấy rằng là Dũng thực sự nếu không làm những video này thì Dũng cảm giác là rất là không được vui bởi vì Dũng đã có những cộng đồng rất là hạnh phúc ở đây nên tất cả những buổi tối nếu Dũng không làm một điều gì đó Dũng cảm thấy rất là không vui đúng không anh chị em thấy là tất cả ngôn ngữ của Dũng không bao giờ Dũng nói là gì ạ à? thỉnh thoảng những cái ngôn ngữ mà anh chị em thấy rằng là nó đau đớn nó gì ạ à? nó mang tính chất là khủng khiếp để cho chúng ta gọi là thay đổi thôi Dũng không bao giờ nói là vui nếu mà vui thì thì ngược của vui là gì ạ là buồn đúng không ạ anh chị không ạ ngược của vui là buồn thì dũng không nói là buồn dũng nói là không vui Đấy, anh chị em để ý tất cả ngôn ngữ như vậy thành công hoặc chưa thành công dũng ít khi nói thất bại dũng chỉ nói thất bại nếu trong trường hợp chúng ta vẫn ở tư duy cũ thôi ạ nếu chúng ta vẫn ở tư duy cũ thì Dũng nói là bởi vì con người chúng ta lại có ba cách để thay đổi con người chúng ta phải nhận diện ra nỗi đau của chúng ta anh chị em phải viết ra tất cả những nỗi đau của chúng ta viết uh, anh chị em này nhớ đây là một cái câu chuyện trong mà ờ, cái khóa học của Dũng Dũng đã hướng dẫn anh chị em học viên đó là viết tất cả những nỗi đau mà anh chị em có chẳng là mua xong cổ phiếu gì ạ giảm bán xong cổ phiếu lên hoặc là không biết điểm mua không biết điểm mua mua xong đợi mãi không lên được bán xong cổ phiếu lên còn không biết điểm bán bán cổ phiếu tăng khoảng 5 phần trăm cổ phiếu sẽ gì ạ à? bán ra cổ phiếu tăng đến 300 phần trăm đấy là những cái nỗi đau phần lớn chúng Dũng biết rằng là còn nhiều nỗi đau khác nữa à, hạn là không biết cơ cấu doanh mục đầu tư như thế nào đúng không đừng đầu tiên là cơ cấu doanh nghiệp cổ phiếu ít à, như SBS vừa rồi là nhiều anh chị em mua rất ít nhưng cổ phiếu tăng đến 50 phần trăm trong khi đó mua cổ phiếu gì ạ à? rất là nhiều một vài cổ phiếu rất nhiều thì cổ phiếu không tăng nên đấy gọi là cơ cấu danh mục tất cả những nỗi đau này nó làm cho chúng ta gọi là khi mà chúng ta trong cái nỗi đau này mà chúng ta lại tham sân si thì chúng ta lại trở thành những con bạc ok xin cảm ơn ạ Đấy, rất là anh chị em rất là tuyệt vời vì đây là những người rất tuyệt vời mới có xem theo dõi từ đầu đến cuối này còn nếu mà bây giờ một video của Dũng kéo dài toàn tiếng thôi mà chúng ta lại duy trì một mức là gì à, xem từ đầu đến cuối này thì không phải là ai cũng phải xem được bởi vì phần lớn mọi người chỉ muốn là ngày mai cổ phiếu nào lên ngày kia cổ phiếu này lên nhưng tuy nhiên tất cả những người theo dõi ở đây thì thường là thỉnh thoảng tin rằng là anh chị em sẽ có món quà ôi ạ bạn ok thế nào là quá nhiều theo bạn cái điều gì là khá nhiều Thanh Tấn Thành ạ. Quá nhiều là vì không phải phím cổ phiếu đúng không ạ? Đúng không? Không phím cổ phiếu gọi là quá nhiều. Bởi vì chúng ta đã biết rằng là con người chúng ta có 6 nhu cầu. Nếu chúng ta ba nhu cầu chúng ta bị nghiện á. Bây giờ Dũng viết cho chúng ta như ạ, hiểu rõ về cái nhu cầu để chúng ta có bị nghiện hay không. Khi mà chúng ta bị nghiện, Dũng sẽ cho chúng ta sai một nhu cầu nữa là chúng ta có thể mất tiền và nhu cầu kết nối là bốn cái nhu cầu chúng ta có một là nhu cầu kiếm tiền hai là nhu cầu được vinh danh ba là nhu cầu được kết nối bốn là nhu cầu được gì ạ à? phát triển thì trong bốn nhu cầu này nếu chúng ta sai bốn cái nhu cầu bình thường con người có ba nhu cầu đã trở nên nghiện rồi anh chị em ơi người ta chỉ cần đáp ứng được ba nhu cầu là người ta bị nghiện rồi ạ à. ba nhu cầu là người ta bị nghiện rồi với chúng ta bốn nhu cầu thì chúng ta bị làm sao ạ nếu anh chị em đáp ứng được bốn nhu cầu thì anh chị em làm sao ạ à? à, xin lỗi ạ nếu là nhiều lầm thì xin lỗi nha đấy một số anh chị em nếu mà Dũng có thể Dũng đọc uh, có thể là cái uh, thôi không sao cả chúng ta gì ạ tại vì Dũng nói câu chuyện chuyện này Dũng thấy rằng là Dũng đang vui vẻ với anh chị em đúng không ạ đúng không kể cả anh chị em có comment nó không được tích cực cho nữa thì Dũng vẫn rất là vui bởi vì Dũng cũng biết rằng là Dũng đang có vấn đề gì đúng không tại vì thường là những cái vấn đề mà anh chị em comment và Dũng thấy rằng là mình cần phải giải quyết Dũng sẽ để thay đổi ngay đơn giản thôi ạ một số anh chị em thì bảo rằng chỉ có 10 20 phút ạ Dũng cũng biết rằng là nếu ở một giai đoạn nào đó Dũng sẽ làm video khoảng 10 15 phút nhưng có những giai đoạn Dũng sẽ phải làm đủ tại vì nếu mà cổ phiếu mà trong giai đoạn này mà Dũng không làm đủ thì nó sẽ gì ạ không giải quyết được cái vấn đề của chúng ta thứ bốn nhu cầu là nghiện rồi anh chị em nào hút thuốc lá chúng ta cũng thấy rằng chúng ta cũng đáp ứng được một số nhu cầu nhu cầu hút thuốc lá chúng ta thấy là chúng ta có một cái nhóm cộng đồng chơi với nhau thế đó là nhu cầu gì ạ kết nối đúng không thường là anh chị em cũng hút thuốc lá nó thể hiện là một cái gì ạ nó đàn ông thể hiện cái khí cách của đàn ông đó là nhu cầu về gì ạ kinh doanh đúng không trong cái cộng đồng mà hút thuốc lá đấy, chúng ta thường thì chúng ta thấy có gì ạ có thể kết nối nó có đáp ứng có thể là nhu cầu kết nối thậm chí là gì ạ anh chị em thấy là những anh chị em mà hút đặc biệt là hút xì gà nó lại là một cái nhu cầu gì ạ một cái nhu cầu mà chúng ta biết rằng là họ gần như là một cái kiểu như là cái nhóm cộng đồng như vậy họ tạo ra một cái cộng đồng nên cái việc họ chơi với nhau rất là thân thiết trong đầu tư chứng khoán thì chúng ta cũng có những cộng đồng như vậy nên khi mà cái nhu cầu phát triển nó bị sai khi nhu cầu phát triển tức tư duy bị sai mà bốn cái nhu cầu nó vẫn đáp ứng được chúng ta bị nghiện anh chị em nhé chúng ta bị nghiện nghiện này đúng không nghiện tức là không rời ra được mà cái nhu cầu về gì ạ học á, nhu cầu phát triển nó bị sai thì chúng ta trở thành con bạc còn nếu mà vẫn đáp được bốn nhu cầu những cái nhu cầu phát triển nhu cầu gì ạ nhu cầu được thăng tiến á, lượng đủ chất đổi thì chúng ta trở thành tự do tài chính vậy Dũng nói điều này cũng cho thấy rằng là nào ạ đã dễ hiểu chưa tức là đầu tư chứng khoán nó có phải cờ bạc hay nó là gì ạ nó giúp chúng ta kiếm được nhiều tiền hơn giúp chúng ta tự do tài chính đây là chỉ mỗi khác nhau ở nhu cầu phát triển và trong nhu cầu phát triển gọi là tư duy đúng khi mà tư duy đúng đáp ứng được nhu cầu kiếm tiền nhu cầu vinh danh nhu cầu gì ạ à? kết nối và nhu cầu phát triển là nhu cầu trọng tâm trong cái gì ạ à? bốn cái nhu cầu này sai nhu cầu phát triển thì chúng ta gì ạ à? trở thành những con bạc tức là muốn kiếm tiền nhưng tiền nó biến mất và chúng ta lại đi vay lãi ngày chúng ta mất hết đúng không vinh danh thì gì ạ không có vinh danh bởi vì khi mà nhu cầu phát triển đi xuống thì chúng ta gì ạ trở thành tối tăm mặt mũi làm gì có nhu vinh danh ở đây đó là chúng ta lại đi tìm những ai đó cùng đồng cảm để cùng chửi bới hoặc là cùng để than vãn hay là cùng làm gì đó đúng không ok những cái điều này anh chị em sẽ được phân tích vào buổi sau chúng ta cần phải phân tích kỹ hơn bởi vì chân sóng hay là giữa sóng hay là ngoài sóng không có gì sai cả nhưng quan trọng là chúng ta cần phải nhìn được rõ hơn về toàn góc cạnh của nó vậy trong cái buổi tối hôm nay anh chị em đã hiểu rõ thế nào là gì ạ à? là đánh bạc chưa ạ tất cả anh chị em không có một chiến lược đầu tư đúng đầu tiên là không có tư duy đúng anh chị em tư duy đúng cái lớp này tư duy đúng dũng dạy trong bí mật đầu tư miễn phí điều là vất không có chiến lược đầu tư đúng không có quy trình đúng không có hệ thống đúng thế chúng ta gì ạ có xu hướng trở thành con bạc những cái quan trọng nữa là gì ạ chúng ta có gì ạ có cảm xúc tức là không quản trị được cảm xúc mà gọi là thăng hoa thái quá khi mà không cảm trị được cảm xúc thăng hoa thái quá khi mà thăng hoa chúng ta là cảm xúc thái quá cộng với cái gì ạ cộng với tư duy sai dẫn đến gì ạ dẫn đến là mua bán theo kiểu như là bốc đồng bốc hỏa thì đúng hơn ạ à. dẫn đến là chết trong gì ạ à? thiếu hiểu biết và chúng ta gọi đó là những con bạc khát máu nếu ai đó là những con bạc khát máu mà không hiểu biết thì hãy phải xem lại mình đang có phải là con bạc hay không bản thân Dũng là những con bạc như vậy nên Dũng biết Dũng đã là một trong những nhà đầu tư xuất sắc nhất thị trường kiếm lợi nhuận mà trong thời gian ngắn ít người có thể đạt được nhưng Dũng cũng đã gì ạ à, mất hết và cũng gì ạ gia đình tan nát bán ô tô bán cửa bán nhà bán nhiều thứ khác thì đấy chúng ta gọi là con bạc có thể một số anh chị em chưa phải bán gì đó nhưng chúng ta có thể tiềm năng trở thành những con bạc nếu chúng ta sai về tư duy nếu chúng ta lại bị cảm xúc quá lớn nếu chúng ta lại thiếu kiến thức trong đầu tư nếu chúng ta gì ạ không có quy trình thì điều gì sẽ diễn ra đây là những bài học mà chúng ta cần phải học chúng ta cần biết và Dũng biết rằng là trong cái video này nếu chị em cứ thử xem là học theo dõi tất cả video về đầu tư chứng khoán có phải là con bạc hay không thì anh chị em sẽ hiểu rõ rằng là đây là video phân tích về tâm lý về hành vi về bản chất về tư duy rất là kỹ chỉ có một số ít các nhà đầu tư có biết cái điều này thôi nên Dũng tin chắc rằng là anh chị em lần đầu tiên bao nhiêu anh chị em lần đầu tiên học được cái tư duy này thì có thể comment cho Dũng một con số là 9 đúng không ạ để trước khi Dũng kết thúc cái chương trình buổi tối ngày hôm nay Đấy, anh chị em thấy là lần đầu tiên anh chị em học được cái tư duy như thế này học được tư duy là một là đầu tư chứng khoán là con bạc thì chúng ta đã có cái tư duy mà gì ạ Dũng đang nói còn đầu tư chứng khoán là gì ạ nó là tự do tài chính thì chúng ta có tư duy khác nên mỗi một chương trình anh chị em cần phải nắm rõ được và Dũng tin chắc rằng là sau video này anh chị em sẽ nhận ra mình và khi anh chị em nhận nhận ra mình thì cái điều gì sẽ diễn ra chúng ta sai ở đâu thì chúng ta nhận ra chúng ta sửa được không có gì ạ không thể sửa được nếu chúng ta không nhận ra đó là bài học trong buổi tối hôm nay chúc anh chị em có gì ạ một buổi cuối tuần vui vẻ tràn đầy năng lượng hạnh phúc và yêu thương và hẹn gặp lại chúng ta với chủ đề sau đó là dòng dầu khí còn tiếp tục tăng hay không đây là một chủ đề Dũng tin chắc là rất là hot và Dũng sẽ lấy cái chủ đề này trong video sắp tới và còn nhiều chủ đề khác nữa Dũng mong rằng là mỗi khi chúng ta gì ạ học thì chúng ta sẽ thì ạ thấy rằng là sẽ có những video thì chúng ta học à, về khóa học đầu tư như một nhà vô địch thì anh chị em nào hỏi hoặc là anh chị em muốn Dũng trả lời thì khóa học tất cả những khóa học của Dũng thì Dũng đã quay video ạ có những khóa học quay hết video để anh chị em theo dõi trước và ngày mùng 10 tháng 6 năm 2021 thì cái khóa học này bắt đầu diễn ra thì ờ, nếu anh chị em một là anh chị em đăng ký combo cả VSA và gì à, VSA và vô địch thì cái gì à, cái giá sẽ hợp lý hơn ạ vì ờ, VSA là một chương trình phân tích kỹ thuật mà Dũng là một trong những nhà đầu tư nhà diễn giả hàng đầu của Việt Nam trong phân tích kỹ thuật VSA còn khóa vô địch ở Việt Nam thì Dũng tin chắc là chưa ai dạy không có ai dạy cái khóa chương trình như này nên Dũng tin chắc là nếu anh chị em học được chiến lược đầu tư này thì để đạt lợi nhuận 50 100 hoặc nhiều trăm phần trăm một năm Dũng tin chắc là nó không phải là như lần đầu tiên Dũng nói thì phần lớn anh chị em bảo là nó nó gì ạ à? bốc phép đúng không ạ khi mà Dũng nói cái điều này thì một số anh chị em bốc phép như phần lớn Dũng tin chắc là đã học viên của Dũng đến thời điểm này con số một vài chục thì không nói nhưng một vài trăm là cũng rất là nhiều rồi nên đây chính là gì ạ lý do chúng ta cần phải học cho mình trang bị cho mình tư duy đúng kiến thức đúng không chúng ta sẽ là những con bạc không những con bạc rất nhiều chị em gần như là F0 không biết gì ạ sau đó trong quá trình tham gia đồng hành cùng Dũng thì đã có kết quả rất là cao và trong đoạn này thì Dũng đang hướng dẫn cho chúng ta rút bớt cái phần tỷ lệ của mình rút bớt để chúng ta gì ạ tiếp tục tiến gì ạ tiến vào sóng sau bây gì khi mà chúng ta đang có lợi nhuận rồi lại tiếp tục nâng margin lên thì điều gì sẽ diễn ra một lần nữa xin cảm ơn tất cả anh chị em và các bạn đã theo dõi chương trình buổi tối của Dũng Nam thì có một số anh chị em có hỏi là cái khóa học của Dũng có đắt hay không thì Dũng tin chắc là nếu anh chị em chỉ cần học đăng ký tham gia thôi phần lớn anh chị em đã đạt được cái lợi nhuận gấp hàng nghìn lần so với số tiền bỏ ra trong khóa học những học viên của Dũng đã từng đào tạo với gì ạ? giá đắt gấp hàng năm thậm chí là 6 lần cái khóa học Dũng đang có đây là những học viên mà Dũng đang đào tạo cũng đã đi đào tạo nên anh chị em thì họ hỏi giá hay là có một số gì đó thì cũng không muốn trả lời nếu chúng ta muốn gì ạ? học á, và không mất tiền thì cứ theo dõi kênh youtube của dũng chắc chắn chúng ta cũng kiếm được tiền đúng không cứ theo dõi kênh youtube của dũng thôi làm theo đúng đấy chúng ta vẫn kiếm được tiền không phải học đâu ạ còn nếu mà gì ạ đã học thì chúng ta gì ạ cần phải hiểu rõ là tại sao chúng ta học còn bây giờ học mà nhiều anh phần lớn khi mà chúng ta hỏi về giá giá thì dũng có thể cho đâu nhưng đa phần là chúng ta sẽ không học đấy là dũng nắm được tư duy luôn hiểu không ạ đơn giản thôi nhưng phần lớn mọi người gì ạ không hiểu giá thì mọi người học hỏi cái bao nhiêu học ngay và câu chuyện nó là gì ạ rất nhiều học viên của Dũng đang đang đào tạo luôn ạ nếu anh chị em cũng biết rồi rất nhiều anh chị em đang đào tạo thì đã gì ạ có mức học phí rất là cao cao rất nhiều lần so với Dũng nên ở đây Dũng muốn rằng là giúp cho cộng đồng đầu tư Việt Nam kiếm được tiền tự do tài chính đấy là phương châm còn có thể sang năm anh chị em sẽ biết rằng những cái khóa học đào tạo của Dũng có thể là hai ba trăm triệu một tháng à hai trăm mình khóa thôi không như này đâu ạ nên để cho anh chị em biết rằng là cái chương trình này cũng đang hỗ trợ anh chị em rất là nhiều để cho chúng ta biết rằng là tới đây thị trường chúng ta vào nước mới nổi Dũng sẽ có một bài phân tích như vậy nếu nắm được cơ hội chúng ta có thể kiếm được tiền và tự do tài chính và Dũng có một cái câu nói là làm một năm ăn 10 năm có ai nhớ câu hỏi này thì comment số 1 để Dũng trước khi kết thúc chương trình buổi tối hôm nay tức là làm một năm ăn 10 năm không đầu tư dài hạn chỉ đầu tư tập trung theo xu hướng đấy là chiến lược mà Dũng đang theo đuổi một lần nữa xin cảm ơn và chúc anh chị em có một buổi tối thật nhiều năng lượng thật nhiều yêu thương và thật nhiều hạnh phúc xin cảm ơn ạ